nhưng mà mình cứ chơi theo cốt truyện game đã nhỉ hiện tại thì chúng ta đang mở Uầy, mày, à, cái game này quảng cáo mày ăn đấm đấm tiền luôn thể toàn các hãng nổi tiếng thế này ta bây giờ mới đang mở được cái kiểu vụ shop mình chỉ mở được một cái đầu tiên này thôi chơi đi Mấy cái sau của các hãng kia đang bị khóa Cái đó có mất phải mất tiền mua DLC để mở không Hay là mình cứ chơi là nó sau này nó sẽ mở ra không biết Chơi trước Vượt nhạy hết nhở Cái phòng Lắp giáp của mình Không xịn hết này Đây phòng của mình Thất à ok là một cái bóc vào đây à đóng phải vào check mail trước Timbo 2000 Supermail Supermail.com luôn 28 Hey, thanh for take over the PC shop for me. Sorry, it's not in a better state a few things the company isn't doing very well and there is no money in the bank account rent and energy bill come out monthly so make sure you have enough money for them kéo hiểu gì luôn creditable đi mua virus ok diệt virus và mình sẽ lấy một lốp của nó cái gì UPC ở đây rồi cái bạn này mình chưa được ok để vô đây nào con này chỉ cần diệt virus thôi đúng không kết nối màn hình cắm dây nguồn cắm dây chuột với bàn phím vào rồi bật nguồn lên program thì nhỏ phải diệt virus mà đúng không? Ở trong máy nó có phần mềm diệt virus đéo đâu. Bây giờ mình phải lấy USB về cóp từ máy mình qua à? À. USB đâu nhỉ? USB driver Đây gói, Lấy được tổ ở đây cắm vào cắm usb vào cắm chưa cắm chưa cắm chưa thôi không cắm được à là thế đéo nào đây Nè phải quay đít ra nó mới cho cắm Trời ơi Ok USB rồi À uh, Làm gì đây Đi rút scan Đúng vậy Reset my your computer, okay? Chia sẻ ngay. Ok, xong chưa? Ừ... Movie root vẫn chưa xong à vừa nãy mới là cài thôi bây giờ mới là quét virus ok 3 giây được được 352 con clean file oran rồi ok bây giờ sẽ là price in the delivery arena tắt máy à mở ọp tắt thế là mẹ chết đây đấy đàng hoàng như này mù ê không tiếp rồi cáp rồi kì cái bốc bốc cái này ra là gì nhỉ đây phải à, đặt vào đây à ok rồi yeah. ok thằng kia đến lấy hàng rồi à, mình 100 đô đầu tiên ơ à, nhưng mà sao 85 đô vậy tám à, một trăm đô bay đi đâu còn 85 đô này Thôi trai hát làm việc làm việc Trời ơi Anh thợ sửa máy tính may mắn Ờ check now à Đấy Hello I will building a PC Early and I forgot quick power supply To buy to Support G3080 Học nhau luôn Vậy mình phải làm gì tiếp theo nhỉ? Một mình định chơi ba bàn ấy à? Level 3 mới mở được, level 8 mới mở được Tai nghe mic nghe level 5 mới mở được à, bây giờ làm gì? Bây giờ mình phải ao à? Đây, lịch làm việc Ồ oh. Mệt Nay là hai một một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín ngày nữa mình chín ngày nữa mình phải chi trả gì đây? chắc là hết việc rồi nên mình sẽ đi ra khỏi uh, ờ, top để qua ngày thôi nhỉ